ám ảnh người ta mà dám nhắc em ra trước là thằng báo thiệt quá anh anh ra mà quay qua đây nhớ em nói rồi nhá để xếp để xếp nói là học mà sắp bao nhiêu rồi à thế à sắp bao nhiêu rồi rồi rồi rồi 何ですか